Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là kênh uh, Tiếng Bóng Đá này nhé anh em. Thì trước khi đến với cái video nhận định phân tích ngày hôm nay ấy, thì anh em hãy để lại cho Tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này nhé. Thì trong cái video lần này Tiếng sẽ tiếp tục nhận định cho anh em một cái trận đấu tại Syria. Đó thì như anh em đã biết vào tối nay vào lúc uh, ờ, 10 giờ 10 giờ tối nay 22 giờ này sẽ có trận đối đầu giữa Salernitana cùng với cái thằng Inter Milan. Đấy thì à, tiếp theo đây tiến sẽ lên tiếp cho anh em một cái trận đấu diễn ra sau cái trận này 2 giờ đó đó chính là trận đấu giữa Lexi với à, cái thằng Napoli thì hai cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 0 giờ khuya nay nha anh em cũng như là là uh, rạng sáng ngày mai đấy thì uh, trước khi mà nhận định về trận đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về tỷ lệ kèo của nhà cái nhá đây thì anh em có thể thấy này hiện tại uh, vào tối ngày 7 tháng 4 cũng như là rạng sáng ngày 8 tháng 4 sẽ có 3 trận đấu của giải Serie A được diễn ra. Đấy, thì ba trận đấu này chỉ cách nhau là 2 tiếng đồng hồ thôi anh em. Trận Inter diễn ra xong tới trận Napoli, xong rồi lại đến trận AC. Những anh em nào mà mà fan của các giải đấu tại Serie A cũng như là fan của Milan này hay Napoli hay là Inter các ông lớn của giải đấu Serie A thì anh em có thể ờ, xem đầy đủ ba trận đấu này. Đó à, cái khung giờ khá là đẹp đúng không anh em cứ cách nhau hai tiếng thì anh em có thể thoải mái để xem luôn đấy thì tiếp theo đây tiến sẽ cho anh em xem mã kèo của trận Leicester với cái thằng Napoli thì nhìn vào màn hình em anh em có thể thấy là nhà cái hiện đã đưa ra cái tỷ lệ kèo chấp cho Napoli trước Leicester với mức chấp là nửa một này cùng với một hòa à, bên cạnh đó còn có mức nửa, nửa trái này cũng như là 1.25 trước đội chủ nhà Leicester đấy và mức tài xỉu ở trận đấu này đó chính là 2.25 2.5 2 hòa và 2.75 thì nhìn qua nhìn qua anh em có thể thấy là cái tỷ lệ ờ, tài xỉu của trận đấu này cũng khá là thấp nha anh em những cái trận đấu của thằng Napoli ở dạo gần đây thì ờ, hai ba trận gần đây thôi, thôi thì thường có những cái tỷ lệ tài xỉu khá là thấp đấy vì gần như là là nó đang thiếu vắng đi cái cầu thủ rất là quan trọng đó chính là Osimhen này nó cũng như cũng như là là nó đang rất là gần cái ngôi vô địch rồi nên nó không có cần phải bung sức nhiều ở các trận đấu này để làm gì đúng không anh em nhưng với cái mã kèo hiện tại thì tiến sẽ có những cái mã thích hợp để cho em có thể, anh em có thể đầu tư đó nhưng trước khi mà tiến đưa ra cái kèo mà tiến chọn anh em hãy cùng tiến xem thêm những cái kèo khác mà những cái đã đưa ra nhé đây tiếp theo đây thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái mã kèo gốc này đó Napoli cũng sẽ chấp gốc cái thằng Leicester ở trận đấu này với mức là hai hòa cả trận đó và chấp ở hiệp 1 là một hòa và mức tài xỉu gốc của trận đấu này đó chính là à, đó chính là 9.5 à, cho tài xỉu gốc cả trận và 4.5 ở ngay trong hiệp 1 luôn đấy bên cạnh đó thì còn có nhiều mã kèo khác nữa anh em có thể à, cầm cái trang mà tự chơi như tiếng thì có thể tham khảo nhiều cái mã kèo nó hấp dẫn hơn nó hay hơn và nó lạ hơn nữa đó tiến sẽ cho anh em xem thêm những cái mã kèo khác như là chắc anh em cũng ít người biết lắm như là mã mã bàn mà mã kèo là bàn thắng đầu tiên hay là bàn thắng cuối này đó rồi lẻ chẳng này để chẳng ở đây là 1357 là những cái bàn thắng lẻ nha anh em đó rồi 246 là những bàn thắng chẵn đấy anh em chơi như là chơi uh, cái dạng như chơi tài xỉu chơi các cược ấy đấy thì ngoài ra còn có mã kèo cả hai đội ghi bàn này hay là không có đội nào ghi hay là chỉ một đội ghi bàn đó rất là nhiều mã kèo uh, lạ cho anh em chơi luôn chắc chắn là bên ngoài bên thầu nó không có đâu đó thì uh, anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích về cái cặp đấu này trước khi mà đưa ra cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư nhé đây thì ok tiến sẽ cho anh em xem cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này thì cái thằng Leicester đội chủ nhà sẽ ra sân với sơ đồ là 433 với cái bộ ba quen thuộc đó chính là uh, Fan, uh, uh, Francisco này cùng với ờ, Kisei đó và Sivisa còn về cái đội uh, cách Napoli cũng sẽ ra sân với cái sơ, sơ đồ là 433 đó với cái bộ ba tiền đạo đó chính là Kilia, Simwan cùng với Lugano thì nhìn vào cái cái đội hình ra sân của uh, Napoli cái sơ đồ dự kiến này thì anh em có thể thấy là cái thằng ờ, Victor Simeon đã đang bị chấn thương và chưa thể ra sân ở cái cuộc đối đầu này đó nhưng nhưng đây chỉ là những cái đội hình dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra để cho anh em tham khảo mà thôi đó chưa chắc là cái thằng Osimhen này nó sẽ uh, vẫn đang chấn thương nữa đúng không anh em đó có thể là nó sẽ ra sân trong cái trận đấu này luôn cho nên đây không có gì chắc chắn đã tốt nhất chứ giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng khi mà tiếng nắm bắt được cái đội hình chính thức ra sân ấy đó cũng như là biết được là cả hai đội chơi với sơ đồ nào đó thì lúc đó tiến sẽ đưa những cái má kèo lên nhóm cho anh em ờ, chơi lúc đó những má kèo tiến đưa nó sẽ chuẩn hơn đúng không anh em hiện tại thì tiến làm cái video này cho anh em khá là sớm chủ yếu để cho anh em có được cái đề xuất chủ yếu là cái video này cái video này có được cái đề xuất từ cái youtube để cho anh em có thể tìm kiếm video của tiến để anh em xem để tham khảo mà thôi đấy còn những mắc kèo chuẩn hơn thì chắc chắn tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em chơi và những anh em nào à, tiến sinh nói lại nhé những anh anh em nào mà thật sự mà đang thua tha sao bờ ấy đó muốn gỡ gạt muốn cùng đầu tư một cách mà hiệu quả nhất vào cái bộ môn banh bóng này đặc biệt là những anh em nào sao bờ nha đấy hoặc là những anh em nào mà mà có kinh nghiệm về banh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang chơi uy tín vẫn phải đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò đó thì cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 để được vào cái ờ, cái nhóm của Tiến thì anh em vào cái nhóm của Tiến thì nó hoàn toàn miễn phí nha anh em vào nhóm của Tiến thì anh em sẽ nhận được những cái mã kèo nó đều đều hàng ngày luôn đó những cái mã kèo nó chuẩn hơn so với cái việc mà tham khảo trên YouTube cũng như là Tiến sẽ hướng dẫn và uh, chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín đó tiến sẽ hướng dẫn cho anh em từ A tới Z luôn đó cách tạo tài khoản trên trang như thế nào cách chơi trên trang cũng như là cách uh, soi kèo xem kèo cách đặt kèo tiến sẽ hướng dẫn anh em ờ, từng chút luôn đúng không anh em không biết anh em mới tìm đến tiến nên anh em đừng có ngại đừng có ngại mấy cái chuyện mà phiền tiến làm gì hết á tiến sẽ hỗ trợ tất cả anh em nếu như anh em đạt đủ những cái điều kiện mà tiến đưa ra đó thứ nhất là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking đó có nghĩa là cái tài khoản ngân hàng của anh em anh em có xài cái mà chuyển khoản trực tiếp trên cái ờ, điện thoại di động của anh em đấy thì nếu như anh em có được uh, cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển hóa online như thế thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em lập một cái tài khoản trên trang đó để tự chủ động trong cái trang chơi nó rất là lợi luôn anh em không cần phải chơi báo ngoài chứ bao bốn tiếng qua thầu qua cò để làm gì hết á đấy anh em chơi bên ngoài anh em thử suy nghĩ đi chơi bên ngoài á nếu như nếu như mà anh em thua thì tụi nó cũng chả mất mát gì hết tụi thầu tụi cò ấy mà ngược lại tụi nó còn ăn được cái quả hồng từ cái số 4 thua của anh em đúng không còn nếu như mà anh em thắng ấy, thì nó lại cắn được một khúc uh, like khúc lãi từ anh em anh em chơi như vậy để làm gì đúng không hà tự chơi trên trang nè ví dụ như mã kèo này Napoli chấp một đó chấp một hòa và bỏ anh em bỏ một củ ra anh em ăn được đến một củ 200 đấy ăn 1.20 này như bên ngoài mà bình thầu nó đưa em anh em mã kèo này nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là ăn 8 ăn 9 thôi đó một củ ăn được 8 900 thôi nó sẽ cắn một khúc lãi từ anh em chơi như vậy để chơi làm gì đúng không đấy đó là cái hại mà khi mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò đấy khác như mình nuôi tụi nó đâu thà tự cầm cái trang chơi thắng thua cũng chả ai biết hết đấy anh em mà thật sự cần đó cần muốn có một cái trang chơi như tiếng thì cứ liên hệ ngay cho tiếng nhé và đặc biệt là đang thua tha sao bờ nữa cứ liên hệ cho tiếng đi tiếng sẽ giúp đỡ anh em đưa anh em vào nhóm luôn và hướng dẫn cho anh em nhiệt tình anh em yên tâm về cái ờ, vấn đề đó nhé đó và anh em nhớ đạt đủ hai cái điều kiện mà tiến đưa ra thì hãy liên hệ cho tiến còn nếu không thì đừng có tìm đến tiến làm gì hết cho anh em chúng ta đỡ mất cái thời gian với nhau ha đó có một cái số thoại ngân hàng có xài cái internet banking chuyển trực tiếp online trên điện thoại ấy và cái hai có bốn một hai cũ trở lên đó nói chung là như vậy đạt đủ yêu cầu đó thì hãy liên hệ cho tiến còn không thì thôi đỡ mất thời gian của nhau đấy thì uh, quay lại với cái video lần này tiến sẽ tiếp tục nói về cái phong độ của à, hai đội bóng này cũng như là cái bảng xếp hạng của, tại Serie A nhé đây đầu tiên thì đội chủ nhà đội chủ nhà Lecce à, sẽ ga à, sẽ sẽ đội chủ nhà Lecce thì nó đang có được à, 27 điểm sau 28 vòng đấu với 6 thắng 9 hòa và 13 thất bại ghi được 24 bàn để thủng lưới 33 lần thì anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng có thấy là thằng Lecce cũng đang có được một cái vị trí khá là an toàn đó nó bỏ cái thằng Verona ở cái nhóm cầm đèn đỏ với uh, hai bậc trên bảng xếp hạng cùng với 8 điểm cách biệt mà phía trước Serie A chỉ còn có 10 vòng đấu mà thôi một cái ờ, khoảng cách cũng khá là an toàn dành cho cái thằng Leicester nha anh em đấy thì ờ, chắc chắn chắc chắn không phải vì cái khoảng cách là an toàn đó mà Leicester nó sẽ thi đấu mờ nhạt cái trận đấu này đúng không vì anh em nghĩ đi tuy tuy là an toàn nhưng còn đến 10 vòng đấu ai biết trước được là uh, cái thằng Verona là lỡ nó thắng liên tiếp ba bốn trận đi đó gần Spezia cũng thắng nếu như Leicester nó thua với hòa không đi thì tất nhiên là nó sẽ bị đẩy xuống cái nhóm cước hạng và phải chơi giải Serie B mùa sau đúng không nên anh em uh, uh, không phải cứ đội nào mà mà nằm ở nhóm an toàn là đội đó sẽ chơi với cái ờ, thế trận là uh, không có động lực hay là kiểu như là là buông thả cho những cái đội cửa trên ăn đâu anh em đừng có suy nghĩ cái kiểu đó nhá đấy thì tiếp theo đây anh em hãy xem qua về cái bảng xếp hạng của đội khách Napoli thì cái thằng Napoli này à, nó đã có được 23 thắng 2 hòa và 3 thất bại ở 28 vòng đấu tại Serie A với 71 điểm và hiện tại thì nó đang bỏ xa cái thằng Lazio đến 16 à, điểm cách biệt đấy 16 điểm là tương đương đến 5 à, trận thắng rồi nếu như thằng Napoli này mà thắng liên tiếp 5 vòng nữa thôi thì chắc chắn nó sẽ đăng quang sớm tại Serie A đến 5 à, vòng đấu đấy thì với cái phong độ con Napoli thì tiến tin chắc là cái điều đó dễ dàng nó quan trọng là nó có tung ra cái đội hình mạnh nhất để đá với các đối thủ này hay không đúng không anh em như anh em vừa biết ở trận vừa rồi đây ở trận vừa rồi thì thằng đội khách Napoli này nó đã có trận thua rất là đậm trước cái thằng Milan này với tỷ số là 1-0-4 này đó thì ở trận này ở trận này anh em có thể thấy là Napoli nó thiếu vắng đi một cái cầu thủ khá là quan trọng đó chính là tiền đạo uh, uh, Osimhen đấy thì gần như trong cái đội hình của cái thằng Napoli này Osimhen nó đã uh, sắm cái vai trò kiểu như là là nắm đến 30 đến 40 phần trăm cái chiến thắng dành cho cái thằng Napoli anh em đó từ cái những cái pha mà dứt điểm ờ, cũng như những cái pha mà xử lý cận cận khung thành này đó hay là xử lý giữa sân hay gì đó nó đều ờ, hoàn hảo luôn em nói chung là nó gánh tem cái thằng mạnh cho nên ở trận đấu này thiếu vắng Leo Simeon cũng là một cái điều uh, khá là khó khăn dành cho Napoli đó và với cái sự chủ quan của mình đặc biệt là cái uh, đấu mà cái hàng phòng ngự của Napoli chơi rất là tệ luôn đó đã dẫn đến uh, cho cái đội chủ nhà phải nhận đến bốn bàn thua trong cái cuộc đối đầu tại uh, uh, sân nhà của mình đấy thì lần này lần này chắc chắn khi mà làm khách khi mà làm khách trên sân của Lecce một đội bóng có phong độ không được tốt chắc chắn là Napoli nó sẽ uh, dồn mọi cái cái uh, à, kìm nén mà kiểu, kiểu như cái trận thua tại tủ nhục này trước cái thằng Mỹ Lăng nó sẽ dồn lên lại cái thằng Lecce đúng không anh em đó để lấy được cái niềm tin lại cho cái người hâm mộ cũng như là là à, lấy lại được những cái sự tự, tự tin cho những cái cầu thủ của đội bóng này đó để mau thắng những vòng đấu phía trước để ờ, vô địch sớm tại cái ngôi Syria đó để chuẩn bị thêm cho những cái giải đấu sắp tới nữa đúng không anh em đặc biệt là tại cúp C1 Napoli sau cái trận đấu này Napoli nó còn phải đụng độ trở lại với cái thằng Milan nó đụng độ trở lại với cái thằng Milan tại cúp C1 vòng tiếp theo vào ngày 13 tháng 4 thì tất nhiên trận đấu này nó sẽ à, tuy tuy nó sẽ thi đấu với một cái đội hình không phải là mạnh nhất nó tiếng chắc chắn luôn nhưng mà nó sẽ uh, à, tiếng nghĩ là nó sẽ có một cái chiến thắng nhẹ nhàng trước cái thằng Leicester đó để củng cố lại đội hình để tạo thêm nhiều cái động lực cho cái trận đấu sắp tới khi mà đối đầu trở lại với Milan ngay trên sân nhà của Milan à, tại cái giải đấu khá là quan trọng đối với Napoli đó là chính là cúp C1 đấy thì tiến sẽ nói thêm về cái phong độ của hàng này cho anh em xem nhé đây anh em có thấy này cái thằng Lexi thì nó chỉ có được hai thắng một hòa và phải nhận 7 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất riêng 5 vòng gần đây nhất 5 vòng gần đây nhất trên sân nhà lẫn sân khách luôn thì cái thằng Lexi đều thua toàn bộ năm trận luôn và không có được một bàn thắng nào đó một hàng tiền đạo thi đấu vô cùng tệ luôn em vô cùng tệ nhạt luôn bên cạnh đó cái hàng phòng thủ cũng thi đấu tệ không kém đấy cho nên Leicester đã phải nhận liên tiếp 5 trận thua đó thì sau năm cái trận thua này mọi cái điều cũng uh, cũng đã khiến cho cái thằng Leicester phải dậm chân ở cái vị trí thứ 16 với 27 điểm thậm chí là nó sắp bị cái thằng Sevilla vượt qua mặt luôn nè anh em đó chỉ kém hai điểm mà thôi nếu như cái tình trạng này mà mà kéo dài tầm 5 đến 6 7 vòng đấu gì nữa thì chắc chắn cái à, bảng xếp hạng sẽ rất là nguy hiểm đó sẽ đẩy cái thằng Leicester này xuống cái nhóm rớt hạng luôn đấy thì ok à, anh em phải xem thêm về cái phong độ của thằng Napoli nhá. thì Napoli như tiếng đã nói sau cái trận thua 0-4 đậm trước cái thằng Milan này thì trước đó trước đó Napoli có phong độ phải nói là rất là tốt nha anh em đó nó đã có tổng cộng là 8 chiến thắng và một trận thua ở chín vòng đấu gần nhất không tính đi cái trận thua của Milan nhé đó à, thì cái phong độ của nó anh em có thấy là khá là tốt đúng không đó 4 trận thắng 5 7 tổng cộng là 8 trận thắng và trong 8 trận thắng này nó không để một thủng lưới một bàn nào luôn anh em một cái phong độ ờ, phải nói là là rất là hay của Napoli luôn nhưng mà tiếng cũng không hiểu vì sao mà nó lại thua cái thằng à, AC Milan ngay trên sân nhà của mình với tỷ số rất là đậm với tỷ số 0-4 đấy chắc chắn là do là một phần chủ quan của cái đội chủ nhà cũng như là cái lối chơi của Napoli đang dần bị bị bắt bài đấy cho nên ở trận đấu này chắc chắn là Napoli nó sẽ uh, dồn lại mọi cái sự mà mà mà sự thua cái cái trận thua tủi nhục này đó nó sẽ dồn lên cái thằng Lecce đúng không anh em đó cũng như nó sẽ lấy lại tinh thần cho toàn đội để uh, quay trở lại với trận đấu lượt đi tại cúp C1 đối đầu ngược lại với Milan đó thì tất nhiên ở trận đấu này uh, Tiến vẫn sẽ nghiêng về một cái chiến thắng dành cho Napoli nhiều hơn đấy vì những vòng đấu sắp tới đó những cái trận đấu C1 rất là quan trọng chắc chắn Napoli nó sẽ muốn vô địch sớm tại Serie A đó để dồn toàn lực cho cái cúp C1 để tranh đi cái ngôi vị mà mà à, à, tranh đi cái ngôi vị mà vô địch cúp C1 đúng không anh em thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến soi qua về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội nhé thì ở trận đấu này Napoli sẽ có chiến làm khách trên sân của Lecce thì thằng Lecce này đã trải qua 4 trận sân nhà gần nhất và chỉ có một trận hòa 1-1 trước Roma mà thôi còn lại là ba thất bại trước uh, Salernitana, Sassuolo cũng như là Torino đó còn Napoli Napoli thì nó bất bại 5 trận khi mà làm khách gần nhất luôn em đó với tổng cộng là uh, ờ, 13 bàn thắng đó 5 trận thắng liên tiếp và không để thủng lưới bàn nào cái phong độ phải nói là rất là đỉnh của cái thằng Napoli luôn đấy và trong lịch sử đó đầu thì anh em cũng có thể thấy là Napoli nó có lợi thế hơn với hai thắng một hòa và chỉ phải nhận uh, uh, một thất bại trước cái thằng Leicester mà thôi đấy nhưng mà cái thất bại trước Leicester anh em có thấy là ở mùa giải ờ, hai ở mùa ở, ở hai mùa giải năm trước rồi nha anh em cách đây hai mùa rồi đó lúc đó thì Napoli nó không có mạnh như thời điểm hiện tại đâu đó nhưng mà ở mùa này thì hoàn toàn khác nha anh em nhưng nhưng cũng có phần là là uh, một phần nào đó để cho Leicester có hy vọng có điểm trong trận đấu này khi mở trận lượt đi ngay trên sân nhà của Napoli thì Leicester nó đã có trận hòa với tỷ số là một đều đấy thì anh em xem ở trận này cái thằng Napoli nó kịp sâu bóng lên đến 71% so với 29% của đội khách đó và tung ra gấp đôi những pha dứt điểm cũng như những cái pha gây nguy hiểm luôn 19 uh, à, pha dứt điểm với 7 pha gây nguy hiểm này so với 9 của đội khách và chỉ có 4 cái pha pha gây nguy hiểm mà thôi đó dường như là là nó kiểm soát hoàn toàn còn về cái mã kèo góc ở trận đấu lượt đi này cũng đã có tổng cộng là 10 góc nha anh em đó thì trận đấu này mà mọi thứ diễn ra rất là hấp dẫn nhưng đáng tiếc cho cái thằng Napoli đó chính là một cái trận hòa một cái trận hòa phải nói là đầy tiếc nuối ngay trên sân nhà của mình luôn đấy thì quay lại với cái trận đấu này rất là nhiều lý do rất là nhiều lý do để cho Napoli phải hướng đến một cái chiến thắng đậm cũng như một cái chiến thắng cách biệt từ hai bàn trở lên trước Leipzig đúng không anh em giống như ở, ở lượt đi đã chặn hòa chắc chắn Napoli sẽ không muốn tái diễn lại cái cái cái cái một cái chặn hòa nữa trước Leipzig đó và phía trước phía trước Napoli còn những cái trận đấu rất là quan trọng đặc biệt là cái trận phải đối đầu với cái thằng Milan ở cái trận lượt đi vào tại cúp C1 nè cách nhau cỡ 4 năm ngày nữa thôi đấy thì nói chung chắc chắn Napoli nó sẽ muốn phục thù trước cái thằng Leipzig ở cái trận đấu này cũng như là những vòng đấu gần đây khi mà làm khách cái thằng Napoli chưa biết bị thủng lưới là gì ở năm vòng đấu gần nhất luôn và đều thắng cách biệt từ hai bàn trở lên thì mọi lợi thế đều nghiêng về Napoli ở thời điểm hiện tại nha anh em thì trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo tiến chọn anh em hãy nhìn thêm đó hãy nhìn thêm về một ít thông số mà anh em có thể đầu tư trong cái cuộc đối đầu này đầu tiên đó chính là 4 trên 5 trận đối đầu gần nhất cả hai đội đều có từ 5 bàn thắng 5 năm thẻ phạt trở lên đó xin lỗi anh em nhé cả hai đội đều có từ 5 thẻ phạt trở lên ở 4 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất và 5 trên 6 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đội đều có vào đều có bàn thắng vào lưới đối phương nhưng nhưng riêng ở trận đấu này với cái phong độ hiện tại của Napoli ở mùa giải năm nay thì chắc chắn cái việc mà để ghi bàn vào lưới của cái thằng Napoli ở thời điểm hiện tại sẽ rất là khó nha anh em nên Tiến sẽ không khuyến khích anh em vào cái mã kèo là cả hai đội có bàn thắng trong cái trận đấu này đó nhưng mà thay vào đó anh em có thể đầu tư cho Tiến vào cái mã kèo là tài thẻ trong cái cuộc đối đầu này đấy anh em có thể đầu tư cho Tiến vào mã kèo tài thẻ nhé thì uh, tiếp theo đây với những gì mà tiến đã phân tích cũng như những mã kèo mà nhà cái đã đưa ra ở thời điểm hiện tại tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo như sau trước tiên là anh em đầu tư cho tiến vào cái mã kèo Napoli chấp nửa một này đó và anh em đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo Napoli chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 luôn thì riêng trận đấu này hai mã kèo mà tiếng chọn cho anh em chỉ có bấy nhiêu thôi còn riêng về mã kèo thẻ hay kèo gốc anh em kết thì anh em vào riêng tiếng nếu như mà anh em tiếng được chọn một lần nữa tiếng sẽ chọn thêm cho anh em hai cái mã kèo đó chính là mã kèo là tài gốc 9.5 cũng như là tài thẻ 4.5 ở trong cái cuộc đối đầu này đó nhưng hai cái mã kèo mà tiến uh, thấy là nó ok nhất nó chuẩn nhất đó chính là mã kèo Napoli chấp nửa một ngay trong uh, cả chặng này cũng như chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 đấy anh em thấy những gì tiến nhận định mà hợp lý trùng mã với anh em anh em có thể vào còn không thì anh em có thể uh, uh, vào những cái mã kèo ngược lại đúng anh em cũng như là anh em có thể xem như cho vui cho tham khảo thôi không cần phải vào cũng được vì đây tiến cũng nhắc lại chỉ là những cái mã kèo mà tiến tham khảo chớn tiến lên để cho anh em tham khảo trước cái giờ bóng lần mà thôi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 thua tha hay thắng gì cũng chả ai biết hết à, và cũng có không có dính líu gì tới ai hết chơi như vậy nó mới thoải mái đúng không anh em à, thì nếu như nếu như mà anh em yêu quý tiếng thấy những nhận định của tiếng hay thì hãy để lại một cái like ở trong cái video này cũng như là để lại một cái lượt bình luận về tỷ số của cái cặp đấu này tiến sẽ lựa chọn những anh em nào mà bình luận cũng như dự đoán mà sớm nhất về cái tỷ số của trận đấu tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé ok thì uh, tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây anh em đừng có quên là để lại thêm cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cũng như là cái kênh uh, tiến bóng đá này nha anh em và tiến chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như à, chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe nhé à, và tiến cũng nói muốn nói thêm một điều nữa là anh em có thể liên hệ với tiến qua cái số zalo 0963 731 346 ở dưới màn hình phía dưới video này cũng như là anh em có thể liên hệ thêm cho tiến vào các cái nền tảng đó các cái nền tảng ở dưới phần mô tả trong video thì mỗi cái video nào tiến đưa lên cũng đều dán những cái đường link của các cái trang cá nhân của tiến vào cái phần mô tả trong video đó trong cái video này cái video giữa cái thằng Lixer với Napoli thì anh em chỉ cần ấn một cái phần mô tả thôi cũng sẽ thấy được những cái đường link Facebook cá nhân Telegram fanpage cũng như TikTok đấy thì anh em có thể liên hệ với tiếng bằng một trong những cái nền tảng này anh em có xài cái nền tảng nào anh em chỉ cần ấn vào thôi sẽ hiện ra nguyên cái cái cái trang cái đường link của tiếng vậy cho nó chắc ăn để tránh anh em bị lừa đảo trong cái uh, việc mà mà tìm kiếm cái tên của tiếng đúng không anh em chỉ việc ấn vào đường link thôi sẽ trực tiếp liên hệ với tiếng luôn đấy nó an toàn nó bảo mật nó không có bị uh, những cái kẻ mà nhà kẻ xấu anh em bây giờ nó đang giả danh tiếng để nó lừa và lộng anh em rất là nhiều đó cho nên tiếng mới phải đưa những cái đường link chính thức lên như vậy ok cho anh em đặc biệt là tại tại cái nền tảng telegram cũng như fanpage tiếng đang bị giả mạo khá là nhiều đó anh em muốn tìm đến tiếng qua những cái nền tảng này anh em cứ trực tiếp liên hệ qua những cái đường link này nhá và tốt nhất khi mà anh em liên hệ cho tiếng ấy thì hãy gọi trực tiếp cho tiếng đó để nói chuyện với nhau để nghe cái giọng của tiếng chứ đừng có nhắn tin qua lại này nọ cái kiểu nhá rất rất là dễ bị ờ, lừa đảo luôn em vì gần đây tiếng bị giả danh rất là nhiều nói tiếng chỉ muốn phiên anh em vậy thôi ok thì ờ, tiếng cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé